Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 Thì hôm nay uh, Thái Bình uh, Hôm nay là ngày uh, bao nhiêu anh Hôm nay là hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 Thì tình hình uh, dịch bệnh ở Thái Bình thì hôm nay uh, đang uh, rất là căng Hôm nay em đi lắp một bộ âm thanh ở dưới À hôm uh, nâng cấp cho một bác ở dưới Hưng Hà Thì uh, hôm nay xuống để giải cứu bộ âm thanh cho bác Thì bác mua một bộ âm thanh nhưng mà Tất cả đều là hàng nhái các bác nhá Nhái của các thương hiệu như DMX rồi uh, Next thì uh, bác cứ dùng uh, chưa ưng ý thì hôm nay uh, bác lắp một con vang cơ và một con nâng tiếng nhưng mà thực ra nó chất âm nó chưa được hay và chưa ưng ý thì hôm nay em xuống em em uh, nâng cấp đây uh, gồm uh, vang số và mic không dây các bác nhé để làm sao cho chất âm hay hay hay hơn thì lúc đi thì em bác chưa biết là là, là nó có hay hơn không bởi vì bác đi thay ba bốn bộ dàn rồi và rất mất rất là nhiều tiền rồi nhưng mà nó vẫn không hay thì em đã nói một câu là em xuống lắp nếu mà có hay thì em mới lấy tiền không hay thì ờ, em coi như là em đi chơi xuống không hay thì em mang về thôi vấn đề gì đâu nhưng hôm nay thì ờ, các bác ờ, đã biết nhà thông minh như vậy thì thi công rất là nhiều âm thanh gia đình rồi đó thì tin tưởng là chắc chắn là em sẽ làm bộ âm thanh của bác hay hơn rất là nhiều thì hôm nay em đi lắp thì các bác chờ xem clip các bác nhá tỷ số không à. có thì cả huyện mình không có ừ. đâu mua được à. ở đây là chỉ điện cho có thấy mình lên video của mình điện nhà của mình dưới thiết bị 17 này là có và cái bảo chung với cái thứ thắng audio ấy là có không em đang nói ở trong tỉnh thái bình hiện tại là kênh của em là kênh duy nhất còn ở tỉnh ngoài thì mình không nói Đúng tỉnh rồi. ngoài thì nhiều nhưng mà riêng cái về cái kênh thanh ở ờ, Thái Bình là cây Thanh Thanh là chỉ có nhà 17 là mình là duy nhất Thái Bình luôn em em đang muốn tìm một cái vang để nắp nhưng mà thực tế có bản cắt không ở trên huyện mình cũng không có một không có đúng không nói thật ra anh là phải mạnh tay mà dám đi dám làm dám đi dám làm đấy chứ bỏ ra không biết thị trường thái bình như thế nào nhưng mà à, ra cái, này nha cái này là là, là, là không có wifi đâu mà wifi phát từ điện thoại ra vâng cái này là không phải cái nhà thì bác bác cao bút ở dạ bác cao bút ở không tức là bây giờ nhà em là các này là chỉ có ba ghi để à. hát vào cái này thì xem tôi hát hết là Mỹ, hoặc xem hết là nghỉ chứ vâng. em chưa lắp wifi à. lắp thì điện phát mà nhà lắp này nhà cái lắp mặt bây giờ phát mạng thì là phát là đi chứ vẫn bắt được mà ba ghi thì xem được là bốn tiếng đây em lấy luôn cho anh một cái dây quang 3 mét này là bỏ cái cục kia ra không cần phải dùng cái cục à, chuyển quang như ừ. thế <clears throat> trực tiếp vào con vang này con vang này nó nhận của quang luôn cho nên em bảo anh không cần mua nâng tiếng ừ. nâng tiếng mà là nó sẽ không hay nói thẳng là nâng tiếng mình nói mình bán chỉ gọi là lừa người thôi không chả tác dụng gì <laughs> bây giờ chỉ là không đẩy mà mang và mic có thế thôi em đã chơi ông ly em cũng bán đi mất đi rồi chứ mà ông ly mười mấy sổ hoài nhất rồi không phải mình cũng không hay hát thì là mực thì thoảng bắt ví dụ một tháng thì bạn thằng mai đến nay làm hai lần nay xuống nhà bác đây là làm điểm để cho mọi người biết đến em thôi ai mà cần thì bác cứ gọi là gọi số của em lên xuống tận nhà làm luôn anh không quay em tivi lên đóng cái dây này từ nhá cái tivi này là tháo cái à hai cái đứng ghế lên cao anh cắm lồng lên sau được đỡ phải đây là ghế này cao dây cắm vào đúng rồi đây cái cầu thang cắm đây thôi đây qua làm lắm anh rút cái cái cổng bóng vu anh cắm đầu vào đấy con vang này là nó có nó có tích hợp chuyển quang luôn trong đấy rồi không cần phải cắm con cục đấy nó nhận quang luôn em sợ cắm qua cục kia nó kém chất lượng không hay thế cái cái này là thoát ra được thoát ra rồi em bỏ ra cất đi lúc nào cần dùng thì hay là ai mà cái mấy trăm à? nghìn thì này bán lại nhất là bán lại không phải ai đấy là bán lại nhiều khi nhà anh hay em nhiều khi nó cần dùng đến đi cho nó cho nó mượn ở ngoài đời nhìn trẻ hơn ở video mình nhỉ dạ vâng <laughs> em trẻ lắm ừ. tính là năm năm sáu giờ đi lại nhìn video nó cũng cả già nhiều lên video nó tùy thì nó lúc ờ, không cắt tóc cắt tay để nhìn nó không ờ, giả nó điên đen thế là cái này cắm vào đây đúng không ừ. vâng, vâng. cắm điện mà cắm đâu thì đấy sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu chẳng cây sai dòng chiếu nước mắt cầu

hai ba bốn năm sáu sáu bảy tám chín mười nếu chiều nay nó hẹn không về đây này, ví dụ như đây nhìn trên anh nhìn cái sóng nhé đây là như này là lít mít này các bạn này lít mic thì em sẽ xử lý cho anh là tiếng mic nó sẽ giật dạ, cái này xuống tí nó sẽ không bị lít mic mà nó không bị tối đêm alo đấy vẫn đảm bảo được cái ngồi đi hát là bao giờ đi ờ. còn cố tình cầm mic này cắm vào loa thì nó mới đít thôi ừ. chứ còn ở cái khoảng cách như này đây quay mic của loa này nó không đít nhưng anh cầm mic này anh dí vào loa này nó sẽ đít anh hiểu không nhưng mà ngồi mình hát không bao giờ đít nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mây cối mai vàng và mùa xuân quên mặc áo mic này vang nhà chỉ có chỉnh ba này thôi còn nếu mà trẻ con nó có bấm cái gì mà nó không hay anh chỉ cần tắt điện gì bật lại cho em cái nút này là lúc này là để chỉnh các nút này nhưng cái này là liên quan kỹ thuật thì bọn em sử dụng bọn anh không phải không phải chỉnh anh chỉ cần quan tâm cho nút bạc này nút này mà báo tôi là báo nên là ở con này đúng không đây là bây giờ nhà. này. cái này thì music lên nó hiện nó nhảy số này chỉ số đâu thì hiện tại là em đang để cho anh nếu mà lúc anh tắt đi này mình cho nhỏ hay đẩy này rồi tắt đi cho đây cho anh nhỏ hay đẩy tắt công tắc này bây giờ tắt đi em bật lại cho anh một lần nhé thì cái này khi anh tắt đấy rồi anh có thể tắt luôn công tắc chưa nào rồi làm hết luôn thì đấy là nó còn cái chào chồng nó kêu vậy nhưng mà không liên quan đấy đi lại đi bật lên sẽ bật cái này trước cho nó em đang trên đường trở về rồi các bác nhá vừa lắp xong thì bác chủ là rất là ưng thứ nhất là con vang này chống hú rất là tốt này chất âm hay này và nghe nhạc cũng rất là phê bởi vì nó sẽ lấy trực tiếp cái cổng quang từ, từ cổng quang tivi vào thẳng con vang luôn các bác nhá nó không cần phải qua cục chuyển quang chất âm của này rất là hay nghe nhạc thì cực là phê luôn anh em nhá đấy thì cô, uh, hôm nay thì cũng chia sẻ với anh em là nếu mà anh em mua ấy thì nên phối ghép chuẩn đồ các bác nhá nếu các bác mua phối ghép sai đồ thứ nhất là mua thì rất là đắt nhưng bán đi thì không có được giá trị là bao nhiêu Đấy Thì bác chủ hôm nay rất là bức xúc Bởi vì là bác ấy mua một con uh, vang cơ Và một con uh, nâng tiếng với giá 3 triệu nhưng khi người ta mua lại người ta chỉ mua với giá 1 triệu thôi các bác nhá về mà hát không được ờ, lại mua thêm bực vào người thì anh em nên chọn những cơ sở uy tín những sản phẩm chính hãng chất lượng để mua chơi cho nó đẳng cấp và nó hay các bác nhá bỏ ra đồng tiền nó xứng đáng đồng tiền đó thì hôm nay đi lắp ở dưới Hưng Hà thì quay cho anh em xem vậy thì chắc ngày mai ngày kia chắc có lẽ là em sẽ nghỉ bởi vì là tình hình dịch ở chung tay với dịch covid tại thành thành phố Thái Bình thì uh, em sẽ tạm nghỉ các bác nhá em sẽ không bán hàng nữa đấy anh em nào thấy hay thì có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo Thank you.